Thế thì bài ngày hôm nay ta sẽ nghiên cứu về cái liên kết của chúng Đặc điểm cái sự liên kết này ra làm sao và cái gì quyết định đến tính bền vững của hạt nhân Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài ngày hôm nay nhé Rồi, bài ngày hôm nay với phần một lớn chúng ta sẽ quan tâm đến lực hạt nhân À ta đọc ta biết ngay Lực hạt nhân ở đây ta hiểu ngay chính là lực gì ạ? Phía trong hạt nhân rồi, đúng không? Tên gọi nước đan hồi liên quan đến tính đan hồi của nó so đúng không? Nước đẩy liên quan đến thằng đẩy đúng không ạ? Nước nén liên quan thằng nén. Vậy lực hạt nhân mình liên quan tới ở trong hạt hạt nhân. Vậy thì lực hạt nhân là ra sao? Nhìn đây nhé lực hạt nhân hay người ta gọi là lực tương tác hạt nhân hay có tên gọi khác đó là tương tác mạnh lực tương tác mạnh đấy được không nhỉ là một loại lực mà truyền tương tác giữa các nucleon phía trong hạt nhân mà ta biết rằng nucleon là cái gì nucleon thì bao gồm proton và neutron thế thì proton neutron liên kết với nhau tương tác với nhau thì xin lỗi nhé proton và neutron tương tác với nhau thì tạo ra một cái lực à, lực hạt hạt nhân vậy thì tôi biết ngay lực hạt nhân này đương nhiên nó chỉ giới hạn trong một phạm vi nào đó thôi đó là gì ạ lợi nhân chỉ phát huy tác dụng ở trong phạm vi kích thước hạt nhân rõ ràng không thể ra ngoài được đúng chưa và nó vào khoảng 10 mũ trừ 15 mét ok chưa kem? đấy có hai cái vai trò dòng liên quan đến lực hạt nhân mà các bạn cần phải nắm được nhớ nó chính là lực truyền tương tác giữa các nucleon được chưa và nó có phát huy tác dụng chỉ trong phạm vi kích thước hạt nhân thôi nhá rồi chúng ta sang phần một nhỏ về độ hụt khối nhá một nhỏ về độ hụt khối ta hình dung như thế này đô khối này nhá ta hình dung này cho dễ hiểu thì nói là dễ hiểu được không ạ thứ nhất các em biết rằng là gì ạ nếu như chúng ta đi sát gạo vùng quê mà sát gạo thì ta phải có gì ạ có chấu và có có cám đúng không ạ thế thì bây giờ bình thường bình thường thì cái gạo ấy bên trong cái gạo đấy có vỏ ngoài này có cái phần cám này đúng không thì mang đi một tạ thóc chẳng hạn đúng không chúng ta chỉ thu về 70 cân gạo thôi tỷ lệ 70 đúng không ạ chúng ta không thể lấy được một 100 kg gạo được Vậy thì đây cũng vậy Ở đây thấy liên quan đến độ hụt khối Độ hụt khối đây là gì? Ta nêu cái liệu luôn nhá Chính là cái độ chênh này khối lượng Khối khối lượng của hạt nhân trước và sau khi các nucleo liên kết với nhau bạn hiểu như thế và cụ thể nó là độ hụt cho nên nó bị gì ạ bị giảm hiểu chưa nhỉ đấy đây là nhớ thầy này là khối lượng của một hạt nhân luôn luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleo tạo thành hạt nhân đó vậy thì các bạn cùng nhìn đến đây nếu như thầy xét hạt nhân x thể xét hạt nhân x. Hạt nhân x. Hạt nhân x này có Z proton. Có Z proton và khối lượng của một proton. Một proton thì có khối lượng là MP và có A trừ Z. A trừ Z neutron. Neutron và một neutron thì khối lượng là M ML thì trước khi các đầu liên kết với nhau nhớ nhé